Ủa, ông nội, sao ông nội không ăn thịt? Để không gấp gà trong nội nha Ông nội ăn đi Cảm ơn con ha Dạ Nè Con đang tuổi phát triển Ăn cái này đi cho mau lớn Ông nội già rồi ăn cái này chi Không có tốt cho sức khỏe À ông nội hay là ông nội ăn món khác nha Mẹ nói rồi ông nội già rồi không có thích ăn mấy cái món này hiểu không dạ ăn đi sao cô biết bố tôi không thích ăn Dù vừa phải phải chứ nè anh nó có cái tư cách gì mà lên tiếng ở đây hả cô cái gì mà cô anh có ngon á có bản lĩnh á thì đi ra ngoài kiếm tiền đi rồi mua cho ông ăn ông muốn ăn cái gì cứ mua nội bộ đồ trên người anh mặc á cũng là của tôi không á mình cũng cứ vô vậy nhìn gì nội con có thích ăn đùi gà nữa không con còn nhỏ ăn nhiều không thích nữa nha mấy ông thấy ờ, ăn không được xuống dưới bếp ăn giùm con cái cái chậm chạp quá à xuống bếp ăn đi con cảm ơn ba anh đi quan tâm làm gì nữa xin lỗi Để ba phải chịu khổ rồi Vô dụng quá ba không sao đâu con Bà thấy con sống tốt vậy là bà vui mừng lắm rồi Bà đừng nói như vậy Hay, hay là mình về quê đi ba Có gì xài nấy, có gì ăn nấy Giống như ngày xưa vậy á ba phải chịu khổ vậy đâu Nói năng bậy bạ mà Có được vợ con yên ổn vậy không? Khó lắm đó Điều kiện nhà mình không tốt Mà thấy con sống được như vậy bà cũng mừng lắm Bà già rồi con Không, không được bao lâu nữa đâu Bà chỉ mong sao con đừng có chống khổ cực ba vậy nè còn ba gì sao bà cứ chịu được hết chứ con đem vô chọn ăn đi mẹ đừng có làm bởi cái chén sao ạ sau này mẹ già đi con sẽ cho mẹ ăn cái chén y như vậy luôn á cô có thôi đi không cô làm quá tôi mang bố với con đi về quê sống có gì ăn đó chứ không phải ở đây ở với cô chịu khổ vậy đâu con không biết tôi xin lỗi ba đi mời ba ra ăn chung Mm-hmm. <laughs> cha mẹ là thầy cô đầu tiên của con cái bây giờ nếu bạn đối xử với cha mẹ của bạn như thế nào thì sau này con cái của bạn sẽ đối xử với bạn lại như thế này khi đấng sinh thành sinh ra ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn phải sống thế nào để mẹ được vui cả mênh mông chỉ mong cho ta lớn khôn nên người chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta